vì sao có ôn dịch nguyên thủy thiên tôn trả lời vì sao nhân gian có dịch bệnh đó là bí ẩn từ xa xưa tác phẩm kinh điển của đạo gia là đạo tạng đã ghi chép lại lời giảng của nguyên thủy thiên tôn về nguồn gốc ôn dịch trong cuốn hoàng đế nội kinh phần tố vấn có đoạn đối thoại giữa hoàng đế và kỳ bá như sau hoàng đế dịch bệnh phát tán đều có tính truyền nhiễm bất luận người lớn hay trẻ nhỏ phàm là sau khi nhiễm bệnh đều có biểu hiện tương đồng vậy phải dùng biện pháp gì mới có thể cứu chữa và tránh bị lây nhiễm kỳ bá người không bị truyền nhiễm nhất định là người mà bên trong cơ thể có nhiều chính khí như vậy mới có thể tránh khỏi tà khí xâm nhập vào. Chính khí ở đây là nói rằng những người tâm địa chính trực, suy nghĩ thiện lương, sống có đức hạnh thì trên thân có nhiều chính khí, ác sẽ tránh được tà khí. Tà khí ở đây chính là các loại ôn dịch truyền nhiễm. Trời giáng ôn dịch là vì đâu? Thiên Tôn trả lời rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn – là vị thần tối cao của đạo giáo. Hai vị kia là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, tức Thái Thượng Lão Quân. Chuyện rằng, có một lần Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy bách tính dưới hạ giới đều bị lây nhiễm ôn dịch, tứ chi nóng bỏng, chân tay đau mỏi, đầu đau mắt hoa, ngũ tạng phát nhiệt như có kim châm vô cùng đau đớn ai cũng muốn tìm phương cứu chữa nhưng đều không hiệu quả nguyên thủy thiên tôn bèn giảng về nguyên nhân sinh ra bệnh dịch bách tính ở cõi nhân thế trải qua thời gian lâu dài đã bất kính thần phật lại có người oán trời trách đất hoàn toàn không còn kính ngưỡng với thiên địa đôi khi họ muốn làm gì liền làm đó không cần biết sai trái làm săn làm bậy tạo nghiệp cự đại từ đó sinh ra bệnh dịch nội tạng bị tổn thương vì vậy dù là người nam hay nữ thì sau khi nhiễm bệnh hãy nên tu dưỡng bản thân ăn nói nhẹ nhàng bình thản buông bỏ mọi thứ danh lợi được mất để tâm và thân mềm mại ôn hòa học cách từ bi yêu thương vạn vật vui vẻ lạc quan đồng thời dân hương thực tâm bái thần khi nhân loại có lòng biết ơn có tâm kính ngưỡng tôn trọng thần phật thì ôn thần sẽ thu hồi tà khí từ đó dịch bệnh cũng không còn lan rộng nhưng tâm còn nặng ắt không thấy chân lý theo ghi chép trong chính thống đạo tạng vào triều tấn có một người tên là hứa tốn tự là kính tri là một đạo sĩ trứ danh thời cổ đại sử sách chép rằng ông thọ tới 160 tuổi sau này cả gia đình ông đều được về thiên quốc ông và các học trò được tôn là 12 vị chân quân. Bắc Triều Gia phong ông tôn hiệu Cửu Thiên Cao Minh, Đại Sư Thần Công, Diệu Thế Chân Quân. Hứa Tốn được mô tả là một người có dung mạo anh tuấn, mặt vuông, tai lớn, mày như lưỡi kiếm, mắt tựa hổ lan, phong thái hiên ngang, thần sắc lẫm liệt Ông cũng là một trong tứ đại thiên sư có thật trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, đã từng tu luyện đắc đạo thành tiên, được người đời tôn là chân nhân thiên sư. Nói về sự xuất hiện và nguyên nhân gây ra bệnh tật, ông cùng đồ đệ Huệ Văn từng có một cuộc trò chuyện rất đặc sắc. Một năm nọ, khi hứa tốn đang thuyết giảng, thì thấy Huệ Văn đứng hầu bên cạnh – mang sắc mặt buồn sầu, tinh thần bi thương, tâm thái hỗn loạn như vừa mất mát điều gì sức lớn. Là người tu hành đắc đạo, ông hiểu vị đệ tử của mình còn nhiều ràng buộc với cuộc sống bình phàm nơi cõi người chưa thể ngộ được chân lý khó có thể cứu độ chúng sinh vì vậy ông gọi huệ văn tới và hỏi xem vị đệ tử đang lo lắng điều gì Huệ Văn chắp tay quỳ xuống dập đầu bái lạy hết lần này tới lần khác, rồi khóc ròng như một đứa trẻ mà kể nguyên do. Vị này nghe nói rằng đeo ngọc bội hay bùa chú sẽ có thể thoát khỏi mọi thảm họa. Vậy mà khi ôn dịch hoành hành thì ai nấy đều bị lây nhiễm. Này, nhìn thấy ngay cả người tu đạo cũng khó tránh khỏi thảm họa nên trong lòng Huệ Văn lo lắng bất an. Thấy đệ tử vẫn chưa ngộ được đạo lý, hứa tốn bàn giảng. Thiên địa vô tư, dục dưỡng vạn vật, vốn lấy thiện ác quyết định nhân quả báo ứng. Người thế gian vì ích kỷ tư tâm, chỉ vì bản thân nên phải chịu tai họa. Khi hành sự, người vô đức đã hủy hoại bản tính thiện lương thiên bẩm vì đạo đức sa đọa biến chất nên phải tự gánh chịu tai họa. Vì để đạo đức nhân loại không bại hoại, để con người buông bỏ tư tâm ích kỷ, nên thiên thượng đã cử sứ giả tới thế gian truyền đạo, dạy con người quay về truyền thống vốn có, tu đạo dưỡng sinh. Tất cả mọi loại ung dịch trên thế gian đều có quỷ thần kiểm soát. Những người thiện lương có thể trải qua một cách bình an – còn người hành ác tâm sẽ sinh lo lắng sợ hãi ví dụ có người là một con đường lớn dùng gạch lát bằng phẳng để mọi người có thể qua lại bình an tuy nhiên ở con đường nhỏ bên cạnh lại có kẻ đào hố đặt bẫy để bắt những con thú hoang chạy qua những người có việc gấp thay vì đi đường lớn lại đi sang đường nhỏ bên cạnh vì bất cẩn mà gặp phải cạm bẫy Người này vì thế bèn nói đây không phải là chính lộ. Cách nói này có đúng chắn Đã là người đi đường thì không thể vì vấn đề này mà xúc phạm hay trách cứ người làm đường. Chọn đại lộ hay tiểu lộ cũng giống như sự lựa chọn khác nhau giữa thiện và ác. Tâm có thiện niệm, chính thần bảo hộ hứa tốn giảng rằng có một số đệ tử tu đạo vì vi phạm giới luật hay tham vọng ngông cuồng tâm vô thiện niệm hoặc buông lơi tu luyện lười nhác ăn uống sinh hoạt hàng ngày không tiết chế bất tuân giới luật nên không được thần bảo hộ nếu tâm vô thiện niệm thì những sai lầm mắc phải đều sẽ ghi chép lại từ đó mà án trừng phạt cũng theo sau một khi đã bị lây nhiễm và mắc bệnh nếu vẫn không ăn năn hối hận về những việc làm đã qua vẫn oán trách giận hờn như cũ thì đại nạn sẽ giáng xuống tình hình dịch bệnh cũng ngày càng nghiêm trọng hơn hoặc nếu có người không tu đạo không thể tu hành giác ngộ hàng ngày làm những việc trái với đạo pháp hoặc đi ngược lại và loạn tu quỷ thần sẽ tùy cơ mà hành theo lỗi họ gây ra mà trừng phạt đây không phải vì trời đất hay thần Phật bất công, mà chính là thông qua ôn dịch để khuyên nhủ con người thế gian hối cải sửa lỗi lầm. Vậy vì sao có những người xem ra giống như người tu luyện nhưng vẫn khó thoát khỏi tai nạn? Hứa Tốn trả lời rằng, có người vì bị lừa gạt mà mắc tội, vẫn một dạ hai lòng thậm chí còn mượn cớ tu đạo, rồi tùy ý làm những việc tà dâm tham sắc ham dục. Thần Phật sao có thể bảo hộ họ đấy? Nguyên nhân đế quốc La Mã suy vong Hoàng đế Đường Thái Tông từng nói, lấy sử làm gương soi thì biết sự hương suy, lấy người làm gương soi thì biết sự được mất. Nhìn vào quá trình suy vong của đế quốc La Mã và sự kết thúc đột ngột của đại ôn dịch thời bấy giờ, chúng ta có thể nhận ra bài học với bối cảnh thế giới hiện nay. Đế quốc La Mã cho đến nay là đế quốc có thời lịch lâu nhất, dân tộc và văn hóa đa dạng nhất. Dân số từng đạt 120 triệu, lãnh thổ bao la còn lớn hơn cả đế quốc khổng tước ở Ấn Độ và đế quốc nhà Hán ở Trung Quốc cộng lại. Vậy mà do cuộc bức hại thảm khốc đối với các tín đồ cơ đốc giáo đã trở thành bước ngoặt trong vận mệnh của đế quốc cường đại này. Từ đó, qua các lần đại ôn dịch hoành hành, đế quốc Tây La Mã vào thế kỷ thứ năm đã bị mang tộc dễ dàng chinh phục. Đại ôn dịch lần thứ tư khiến cho dân số của đế quốc Đông La Mã giảm từ 25 triệu đến 50 triệu, từ đó đi đến suy tàn. Tai tiếng nhất là cuộc bức hại cơ đốc giáo của hoàng đế Nero của La Mã vào khoảng thời gian năm 64-65. Có mấy vị sứ giả La Mã trong thời gian thống trị của Nero đã chứng thực vào đêm ngày 18 tháng 7 năm 64 để xây dựng thành Roma mới, Nero đã cố ý phóng hỏa, sau đó giá họa cho tín đồ cơ đốc. Dưới sự sai khiến của ông ta, không ít những lời đồn nhắm vào tín đồ cơ đốc đã được truyền ra. Họ bị vu khống là giết trẻ con, tế thần và ăn thịt uống máu đam mê uống rượu và loạn luân, vân vân. Tất cả những hành vi xấu ác trong xã hội đều được chụp mũ lên các tín đồ cơ đốc. Nhà sử học Tacitus của La Mã cổ đại có ghi chép trong biên niên sử, trong đấu trường riêng của vị hoàng đế, một số tín đồ cơ đốc bị trùm lên da thú để sói hoang ăn thịt khi đang còn sống. Một số người khác thì bị buộc chặt vào thập tự giá sau khi châm lửa trở thành ngọn đuốc trong đêm tối vị hoàng đế mặc trang phục ngự thủ và đám người cùng nhau thưởng thức màn kỳ quan tráng lệ này. Bốn năm sau, bản thân Nero bị giết. Năm 65, La Mã bùng phát trận ôn dịch nghiêm trọng. Theo ghi chép có 30.000 người mất mạng. Sau đó đế quốc La Mã trước sau lại có 10 vị hoàng đế bức hại tàn khốc đối với thánh đồ cơ đốc. Do bức hại đối với các thánh đồ, từ đó phải chịu báo ứng đáng sợ. Trước sau lại có ba lần đại ung dịch giáng xuống La Mã. Cảnh tượng thê thảm đó khó có thể dùng ngôn ngữ để mô tả. Những con người lúc đó đã dùng hết trí tuệ của nhân loại, dùng hết tất cả những phương thức, phương pháp mà có thể nghĩ tới. Ngay cả như vậy cũng không cách nào ngăn chặn trận ôn dịch hoành hành. Trong khi tuyệt vọng cực độ, không thể làm gì được, chỉ đợi chờ cái chết giáng lâm. Lúc này, thần Phật từ bi với con người đã mở đường chỉ lối cho con người. Năm 680, người ta đã dần dần thanh tĩnh ra, bắt đầu khiển trách sự bức hại thánh đồ cơ đốc của kẻ thống trị, khiển trách sự suy đồi đạo đức của xã hội. Thị dân thành Roma lần lượt bước ra ngoài cửa, kính phụng xương cốt của thánh Sebastian, tiến hành diễu hành quy mô lớn và thành kính sám hối trước thần cái tâm thành kính của mọi người đã được thần Phật tha thứ. Từ đó đại ôn dịch của thành Roma đã triệt để biến mất. Kỳ tích của thành Roma đã thức tỉnh rất nhiều quốc gia xung quanh. Mọi người đều lần lượt thỉnh cầu kính phụng xương cốt của thánh Sebastian và tự mình thành kính sám hối. Trong trận đại ôn dịch ở hai nơi là Milan năm 1575 và Lisbon năm 1599, những cư dân thành tâm sám hối cũng kính phụng xương cốt thánh Sebastian diễu hành quanh thành phố ôn dịch do vậy mà kết thúc